à, tại vườn của nhà bản à, Lý Tài Cương ở thôn Lân Cà 2 Lân Cà 2 xã Trấn Yên Trấn Yên huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn và ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 14 tháng riêng năm 2022 và ngày âm ngày dương lịch cũng là ngày 14 tháng tháng 2 tháng 2 năm 2022 và sau đây mời các bạn chúng ta đến với Ờ, bạn Lý Tài Cương để bạn hướng dẫn về cái các lá tỉa cành trên cam V2 tại thời điểm này. Vâng. Ra dạ thì vâng, ờ, vâng. chào ờ, mọi người. Rất là vui vì được mọi người ghé thăm vườn cam của chúng tôi. tôi hôm nay thì tôi cũng hơi muộn rồi. Tuy nhiên là vườn cam của chúng tôi thì, thì vì bận nhiều công việc cho nên chưa kịp cắt lá tỉa cành và hôm nay thì tôi thì ra vườn và tôi cắt lá tỉa cành và tôi cũng nhân đây thì tôi cũng muốn hướng dẫn các bạn một chút về à, việc cắt lá tỉa cành vườn cam của tôi thì đã cắt tỉa rồi nhưng mà năm nay thì à, đầu đầu xuân thì à, sau khi thu hoạch xong thì tôi chưa kịp cắt lá tỉa cành và bây giờ thì có như cây này thì có rất là ít cành cần phải cắt thôi nhưng mà ví dụ như à, những cành như thế này cành này là à, như cành, ví dụ cành như vượt. cành này là cành vượt và cành này thì chỉ lấy mất chất dinh dưỡng thôi cành này không có có quả cũng không ngon thì Đấy. cành này là uh, ờ, mình sẽ cắt bỏ phải bỏ và, vâng, và, những cái cành uh, cành âm và cành uh, mà nó mọc cắt chậm nữa, ừ, cắt chậm và, vâng, cắt chậm à, mà nó mọc mà, mà nó mọc mà ngược vào bên trong đây thì những cái à, cành ngược vào bên trong này vâng, thì, thì mình cũng lên cắt, vâng, cắt chúng ta bỏ. cũng cắt bỏ và Đấy. khi cắt ấy, thì chúng ta sẽ cắt sát vào cái thân của cành, nó thân, thân cành, cành. Vâng ạ. Ừ. để cho nó liền sẹo nhanh và à, cây sau này thì nhìn cây cũng rất là đẹp vâng. mà nó không bật trồi, vâng, từ không từ bật từ vâng. chậm thôi vâng. Đây. ví dụ như cành đây mọi người thì thấy cái cành này rất là to và nhiều người thì tiếc nhưng mà cành này là cái cành vượt và vượt. chúng ta phải cắt bỏ để nó hiệu quả hơn và những cái cành này thì chúng ta có thể bỏ đi để sau này đốt đi vâng. Vâng những cái cành vượt ờ, những cái cành vượt cành ờ, già và cành nó bị bệnh là chúng ta ờ, sẽ cắt bỏ để cho thoáng cây bởi vì sau khi nó ra lá non ấy ra chồi đợt này ấy thì nó sẽ, sẽ, sẽ tập trung dinh dưỡng cho việc nuôi quả và nuôi, quả nuôi, và, và vâng. vâng. quả và nuôi cây quả và những cành nào không cần thiết thì ta bỏ đúng không? Vâng, những cái cành nào mà những không cành... cần thiết thì ta uh, có thể bỏ đi cho cái cây nó thoáng và khi mà chúng ta cắt xong rồi ấy, thì chúng ta nhìn cái cây nhìn sẽ rất là uh, dáng nó sẽ rất là cân chuẩn và nó, nó trông nó thoáng và ít sâu bệnh khi mà mình phun uh, phun thuốc thì, thì khi mà mình đánh thuốc thì nó dễ dàng hơn và uh, thuốc có thể chạm tới mọi cái ngóc ngách lá Ở đây có những cành vượt nó rất là to, rất là mập Nhưng mà nếu như bà con mà tiếc mà không cắt bỏ Thì sau này nó sẽ hút hết dinh dưỡng Vâng Nó hút à. hết dinh dưỡng Mà có quả thì cũng không ngon Mà có quả không ngon à. Nó sẽ hút hết dinh dưỡng của cây vâng. Và cái dinh dưỡng cần cho quả thì lại không có Cho nên là mình phải bỏ những cành vượt Và những cái cành ở trong thân này mà cành mọc ngược lại thì chúng ta cũng cắt đi để cho nó thoáng cây, thoáng cây. để cho nó đỡ bị sâu bệnh Đấy. Vâng, thưa ông Cương là à, xuất phát từ ý tưởng nào mà ông đã làm cái vườn cam này ạ? Ừ, bởi dạ. vì khi mà vào đây thì nói thật với các bạn là à, để vẫn đến được cái vườn cam này thì gần như là phải treo đèo <laughs> treo đèo lội suối các bạn ạ cao hút dốc ngược đứng vâng. dốc ngược đứng mà tôi ngồi trên xe mà tôi không thở tôi phải lín thở và vườn vừa ca mà trên đỉnh núi mà <laughs> vừa liệm vật vừa ngồi trên xe vừa liệm vật nhưng mà đến sau này tôi sợ quá không thể liệm vật nổi các bạn <laughs> vâng. vì <laughs> chỉ sợ nó sẽ nó lộn mông lại bởi vì dốc nó dựng đứng như thế này vâng. mà chỉ có một con đường bé tí như thế này để nọt đúng cái bánh xe đi thôi vâng. mà xuất phát từ ý tưởng nào mà bạn lại ờ, đầu tư cái ờ, vườn này vâng à, thưa với ờ, cô Tân thì tôi cái mình có thể vừa xuống đây vừa cắt canh vâng. vừa, vừa vừa vừa nói đã. Ờ, trước đây thì tôi ờ, công tác ở đây và khi mà vào đây thì hoàn cảnh cuộc sống của bà con ở đây rất là khó khăn và cái cái ờ, nghề chính của mọi người cái cây cây trồng chính của mọi người dân ở quanh đây thì chủ yếu chỉ trồng cây ngô cây sắn và cái hiệu quả kinh tế rất là thấp và tôi thì tôi có đam mê làm vườn từ nhỏ và cũng có một chút kinh nghiệm thì tôi nhìn về cái cái vùng đất này thì tôi thấy có thể trồng cây ăn quả được và cái vùng này thì rất là nổi tiếng về quýt rồi quýt Bắc Sơn thì mọi người chắc là ai cũng biết rồi và à, tuy nhiên thì à, dân ở đây thì nhiều người nghĩ là cái đất ở gần nhà chỉ đất trong thung lũng đất ở trong à, những cái khu mà ẩm độ ẩm cao ấy thì mới có thể trồng được còn tôi thì tôi nghĩ rằng tôi lại nghĩ ngược lại và tôi nghĩ rằng ở chỗ nào mà gần đường và có thể dễ dàng cho việc tưới nước và bón phân thì những cái chỗ đó mình dễ dàng chăm sóc và hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn và tôi muốn thay đổi tư duy của mọi người và cũng muốn là hướng dẫn làm vườn này để hướng dẫn cho những người dân ở đây để họ có thể thay đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng đặc biệt là có thể trồng cây ăn quả bởi vì à, cây ăn quả ở vùng này thì chất lượng rất là ngon quýt Bắc Sơn ở đây thì rất là thơm ngon cam chanh bưởi thì đều rất là thơm ngon cái vùng cũng hiếm có vùng đất nào mà có, có quả ngon như ờ, ở vùng này thì ờ, từ cái ý tưởng đó thì tôi tôi ờ, đã làm vườn này và khi mà làm vườn này thì tôi cũng thuê những người bản địa để vâng. đến để đào hố rồi để uh, bón phân rồi Mình vừa để nói vừa chăm sóc vâng. vâng. chăm sóc và uh, chính vì vậy mà uh, qua cái đó thì nhờ qua cái đó thì họ có thể để học được những cái kỹ thuật và họ cũng nhìn thấy cái tật mắt họ có thể nhìn thấy cách mà tôi tôi làm và từ đó thì cũng có những cái hộ dân ở quanh đây họ cũng học và họ cũng làm theo và bây giờ thì không phải chỉ có vườn cam này nhưng mà có những cái vườn quýt vườn vườn cam cũng ở gần đây nữa và họ làm cũng rất là tốt hiện tại thì à, ở ngay gần đây cũng có một vườn khoảng độ 2 hecta và năm năm năm vừa rồi thì họ cũng có thu hoạch được tương đối là nhiều. À, vâng lúc nãy bạn có nói là bạn công tác ở đây thì ờ, xin hỏi ờ, là bạn cho biết là hiện nay bạn đang ờ, đang làm công việc gì ạ? Giữ chức vụ gì ạ? <laughs> vâng, thì tôi xin tự giới thiệu tôi là mục sư, tôi là mục sư tin lành và tôi công tác ở bên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc và hiện tại thì thì sau một thời gian công tác ở đây thì tôi đã chuyển về đã được điều động về thành phố Thái Nguyên và hiện tại thì tôi đang phục vụ đang à, công tác ở thành phố Thái Nguyên. Vâng. vâng. Bạn là mục sư à, Hội Thánh Tin Lành của tỉnh Thái Nguyên phải không ạ? Không, của miền Bắc. Vâng, của, của miền Bắc. Của miền Bắc nhưng mà à. bây giờ thì tôi đang làm việc ở thành phố Thái Nguyên. Giờ vâng. đang làm. Vâng. vâng. Thì uh, chính vì cái ý tưởng là bạn thấy rằng cái chất đất ở đây cũng được và à, cái trái cây của ở đây cũng ngon. uh, Ờ, cái cái cái ờ, thời tiết cũng như là cái ờ, địa dư ở đây để tạo lên một cái trái cây rất là ngon nên bạn đã ý tưởng làm và cũng đã muốn là thay đổi những cái tư duy của bà con chuyển dạ. đổi cơ cấu cây trồng để cho bà con học tập làm theo dạ. thì đây là một điều mà rất là không phục bạn à, <laughs> thưa bạn là trong quá trình mà mình à, làm cái vườn cam này thì bạn gặp phải những khó khăn gì và bạn đã khắc phục thế nào à, khó khăn nhất thì là về cỏ dại cái đất này thì đá tương đối nhiều và cái cỏ tốc độ mọc của cỏ dại thì cũng rất là rất là nhanh thực ra dạ. làm cỏ thì cũng là một vấn đề nhưng mà tôi thì tôi uh, uh, ngay từ ban đầu thì tôi đã xác định là làm uh, uh, làm nông nghiệp hữu cơ và làm nông nghiệp sạch cho nên là tôi để cỏ và khi mà cỏ cao lên thì tôi phát thôi tôi người phát hoặc là chính tôi tự phát và uh, vấn đề khó khăn thứ hai á thì là cái vấn đề về à, sâu bệnh và à, và và phân bón hiện tại thì có rất là nhiều cái nguồn phân bón vâng thưa bạn cương là trong quá trình cắt lá tỉa cành thế này thì có những cái lưu ý gì với những người chúng ta ạ vâng thì uh, cũng là nhiều người thì đã biết rồi tuy nhiên là có những người chưa biết thì tôi xin nói qua một chút thì đối với những cái cành mà à, cành mọc ngược vào trong hoặc là cành sâu cành bạch cành à, à <clears throat> cành vượt thì chúng ta cần phải loại bỏ kể cả những cái cành vượt mà trông nó rất là to rất là đẹp nhưng mà à, nó mọc nó là những cái cành vượt thì những cái cành đấy đúng không vâng thì đấy, nó, nó sẽ không hiệu quả nó sẽ không không có quả hoặc là có quả thì, thì quả cũng sẽ không ngon và um, những cái cành đó thì thường là nó nó sẽ hút hết chất dinh dưỡng cũng như là uh, nhiều sâu bệnh uh, ở những cái cành đó chứ những cái cành đó không không có tác dụng gì thì mình sẽ cắt bỏ và khi mà ở ờ, cái cái những cái cây cam mà nó nó cao nó rất là cao thì mình sẽ uh, chọn cái lý tưởng chiều cao cho cây cam này ở mức độ giai đoạn ở khoảng nào ạ? Vâng. À, Đối với cây cam thì theo tôi thì chiều cao lý tưởng tầm khoảng 3 à, mét, 3 mét rưỡi đổ lại thì sẽ rất là dễ cho um, việc chăm sóc như thu hoạch. Thì uh, đối với những cái cây mà cao quá thì chúng ta có thể hạ tán hoặc là chúng ta um, làm cách nào đó để cho cái cây nó chiều cao của nó chỉ tầm khoảng 3 mét 3 mét rưỡi đổ lại thôi thì Đấy. là những cái cây sẽ rất là đẹp và khi mà mình chăm sóc mình phun rồi mình à, cắt tỉa cành mình uh, thu hoạch quả thì sẽ rất là dễ dàng ừ. và trong quá trình uh, trồng cam thì bạn đã gặp phải những khó khăn và thuận lợi gì ạ? Vâng, à, đối với tôi thì khi mà trồng cam thì ngoài cỏ dại ra thì vấn đề sâu bệnh và à, vấn đề sâu bệnh sâu như là à, bệnh trên cây cam thì rất là nhiều tại vì cây à, các bạn biết là cây có múi thì à, cam là một trong những cái cây mà rất là à, khó tính và phải dành rất là nhiều thời gian để chăm sóc còn tôi thì tôi không có nhiều thời gian lắm để chăm sóc cho nên là à, vấn đề sâu bệnh đối với tôi là vấn đề à, rất là khó khăn thế là ông đã khắc phục như thế nào Vâng. À, trên cây cam này thì nó có rất là nhiều bệnh có thể là dẹp rồi có thể là à, là là à, những cái um, nấm, và um, thường là có nhiệt đỏ nữa và tôi thường thì tôi cái sử dụng những đối với nấm thì tôi sử dụng những cái, cái những cái thuốc mà có gốc đồng để phun và à, trị bệnh nhưng mà khi mà phun ấy thì, với diện tích rộng như thế này thì, thì phun cũng là một cái vấn đề rất là à, khó khăn đối với tôi và nó cũng không có hiệu quả triệt để nữa tại vì cái thời tiết của của khu vực này thì và cái khoảng tháng tháng 6 tháng 7 đổ lên ấy, thì thường là đến tháng 8 ấy, thì sâu bệnh rất là nhiều đặc biệt là các cái loại nấm thì rất là nhiều phát triển trên cây rất là nhiều nhưng mà một ngày kia khi mà tôi ờ, xem trên YouTube và tôi có biết về phân Silic và tôi đã quyết định cầm điện thoại lên và bấm gọi số ở trên có hiển thị ở trên màn hình thì tôi đã gặp được chính ờ, cô Tân và ờ, qua trao đổi thì cô có chia sẻ một chút về loại phân bón này và tôi đã quyết định mua một tấn về để dùng thử và năm vừa rồi thì tôi đã dùng uh, một tấn để tôi bón hai lần cho vườn cam này và khi mà tôi bón thì tôi thấy là cái hiệu quả rất là tuyệt vời tôi năm ngoái thì cái vườn cam này đã bị ờ, ờ, vàng lá và tức là trước đó chưa vâng. dùng con Silic thì nó vâng. đã bị vàng lá vàng lá và cây rất là yếu cây còi cọc cây rất là yếu và vợ chồng tôi cảm thấy rất là buồn vì chúng tôi đã bỏ vào đây rất là nhiều công sức cả tâm huyết của Ờ, chúng tôi vào đây rất là nhiều nhưng mà thấy rằng có thể là sẽ phải vứt bỏ vườn cam này nhưng mà rất là vui vì ờ, khi mà chúng tôi bón phân này và sau khoảng độ 2 tháng thì tôi nhìn cái vườn cam này nó có cái sự ờ, chuyển biến, cái sự thay đổi rõ rệt và ngày hôm nay các bạn có thể nhìn thấy cái vườn cam này sau khi thu hoạch xong thì cây nó, vẫn còn khỏe à? kiện một chút nhưng mà nhìn lá rất là dày và cây vẫn còn rất là khỏe. À, bây giờ là ngày 14 tháng tháng 1 tháng âm lịch thì tháng, tháng riêng thì uh, cây đang bắt đầu ra lộc và chuẩn bị uh, uh, ra hoa thì uh, đến giờ phút này thì tôi cảm thấy rất là uh, vui vì cái cái phân này và rất là hài lòng về cái loại phân này và năm nay thì tôi quyết định mua và sử dụng tiếp phân này uh, tôi tin tưởng rằng năm nay thì, thì uh, với cái, cái sức của cái những cái cây này thì sẽ sẽ cho ta một vụ bội thu cho cho một vụ bội thu nữa năm à. ngoái thì quả rất là nhiều mẫu má rất là đẹp và mang ra năm ngoái là mang đi là bán được ngay vâng bán à. tôi mang ra chợ thì mang đi ra chợ huyện thì uh, họ cũng có rất là nhiều nhưng mà khi mà tôi vừa cởi hàng xuống là người ta có thể tôi bán ba tạ cam chỉ trong vòng 30 phút thôi ba 40 phút thôi tôi bán ba tạ cam là là là chỉ ba 40 phút thôi người ta đến người ta tranh nhau lấy luôn bốn bốn quả một cân cùng lắm là đến 5 quả một cân thôi à. so đi bù lại thì cứ tầm khoảng 4 quả đến 5 quả một cân à, mẫu má rất là đẹp tôi rất là thích và hy vọng là năm nay thì lại có được một vụ bội thu và quả sẽ nhiều hơn đây là giống cam à, V2 cam V2 à? và cam Vinh. À. à. tôi chủ chủ trương trồng cam V2, toàn bộ cam V2 tuy nhiên là bị lấn một số cam Vinh vào đây. Tuy nhiên là à, cái số lượng thì tôi thấy là cũng cũng vẫn được tại vì để mình có thể bán từ đầu vụ cho đến cuối vụ cũng được. Rồi, Cam V2 của tôi được. thì vừa vừa cắt bán bán, bán sau hả? Cái hồi 27 28 Tết ấy. À, bán và sau. rất là Cam Vinh thì bán trước. Mình bán vâng. được giá bao nhiêu ạ? Vâng ở đó thì bán ở đây thì thực ra ít người biết đến cam V2 à. ra tôi bán thì cũng chỉ bán được tầm khoảng 30 thôi 30. 28 30 gì đó thôi vâng. nhưng mà với cái giá đó thì tôi thấy là cũng khá là ổn vâng. Vâng. vâng. Ở đây chúng tôi vẫn thấy một số cây nó bị vàng lá thì à, thưa bạn thưa là tới đây bạn hướng xử lý của bạn như nào để hết cái ờ, hiện tượng vàng lá trên cây cam V2 này ạ? Vâng những cái lá này á vàng lá đây thì ờ, thực ra cái này không phải vàng lá gân xanh mà cái này là vàng lá do thiếu magie thôi và năm ngoái thì của tôi bị vàng lá rất là nhiều và ờ, cây suy kiệt và có những cây thì cũng bắt đầu có hiện tượng vàng lá gân xanh tuy nhiên là khi mà tôi bón ờ, phân silic này vào thì sau khoảng 3 tháng 2 tháng 3 tháng sau thì tôi thấy cái hiện tượng này thì đã hết và nếu như cây nào mà bị nhiều ấy thì nó, ờ, hiện tại thì cũng đã phục hồi được và ờ, cái này thì khi mà bón phân silic vào và cũng như bón đầy đủ phân vào thì sau khi nó ờ, một thời gian thì hấp thụ được thì dễ cây hấp thụ được dưỡng chất thì sẽ tự nhiên là sẽ hết thôi cái này thì không không cần phải lo lắng lắm vâng à. vậy là khi mà cam nó vàng lá như thế này thì các bạn cũng không nên quá lo lắng. Không cần phải lo. À, chúng ta chỉ cần xử lý tức là chúng ta chỉ cần bón phân silic nó vừa tốt cây, vừa tốt quả, à, vừa cho cái mẫu mã đẹp mà đồng thời là nó sẽ hết hiện tượng vàng lá trên. Đấy, đây là do à, hiện tượng là do thiếu magie thì phân silic của chúng tôi cái hàm lượng magie cũng rất là cao. Các bạn có thể bổ sung thêm cái phân silic vào là nó hết. Và tại thời điểm này thì à, sau khi um, thu hoạch xong thì à, cây lá của của của của cam rất là đẹp này lá bóng này lá dày bóng và lá mở đấy nhìn nó rất là mỡ màng rất là là là um, ừ, triển vọng mặc dù bạn cương có nói là uh, trong năm vừa rồi là cây cũng uh, uh, trước đây là cây bị suy kiệt và trong năm vừa rồi thì mưa ít cho nên là cây nó khô hạn là nó không đẹp nhưng mà hiện tại thời điểm này thì uh, vẫn còn những cái uh, dư lượng của phân silic vẫn còn những cái dư âm của phân silic cho nên là cây nó rất là đẹp như này thì à, đến đây cái thời lượng của công ty à, cũng đã hết. À, mọi cái thắc mắc về à, mọi cái kỹ thuật về chăm sóc cam bằng phân bón silic Tân Phát Bắc Giang để hết những hiện tượng vàng lá à, ờ, nhật rễ và để phục hồi cây cam từ những vườn cam xấu, cam yếu thì các bạn hãy liên hệ với bạn Lý Tài Cương với số điện thoại ạ. À, à số điện thoại của tôi là 0974 751 326. Và vâng, nếu như bạn nào tin tưởng thì cũng có thể à, liên hệ và à, tôi có thể chia sẻ chút kinh nghiệm tôi không phải là giỏi lắm về vấn đề này tuy nhiên là có những kinh nghiệm gì tôi có thể chia sẻ được thì tôi sẵn sàng để giúp đỡ các bạn và các bạn à, có thể đến thăm vườn cam đặc biệt là du lịch trải nghiệm vào cuối năm để cuối năm 2022 này để cảm nhận được cái cam dùng phân bón silic Tân Phát Bắc Giang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 và một lần nữa thì xin kính chúc bà con làm vườn được mùa màng bội thu, à, nhà nhà ấm no mọi người hạnh phúc và đặc biệt là chúng ta cùng chung tay đẩy lùi Covid. Xin chào và hẹn gặp lại.